giả chúng ta nghe rõ không ạ? Chúng ta có thể chào lớn hơn nữa được không ạ? Xin chào. Vâng. Quý vị khán giả chúng ta nghe rõ không ạ? Ngoài khả năng học nói ra thì anh bạn vẹt vodka chúng ta còn có khả năng học hát đó quý vị. Quý vị khán giả chúng ta có tin không ạ? Chúng ta có muốn bạn ấy hát tặng một câu không ạ? Vâng. Và vâng, vậy ngay bây giờ chúng ta sẽ tạm thời yên lặng nghe anh bạn vẹt vodka chúng ta hát tặng quý vị khán giả chúng ta một câu nhé. Vâng, bạn có thể hát tặng quý vị khán giả chúng ta một câu được không nào? Vâng, hát lớn hơn nữa được không nào? Happy birthday to you again. Happy birthday to you again. Vâng, quý vị khán giả chúng ta nghe rõ không ạ? Ngoài khả năng hầu nói và học hát ra thì anh bạn vẹn Oscar chúng ta còn rất là thông minh và khéo léo. Vâng, và ngay bây giờ sẽ là phần trình diễn từ anh bạn vẹn Oscar cùng với huấn luyện viên của mình. Vâng, xin mời bạn. vâng ở đây các bạn nhỏ chúng ta có thói quen nuôi lợn đất không ạ chắc hẳn rất nhiều các bạn ở đây có thói quen này và giống như bạn thì anh bạn bè ốp ta chúng ta cũng có một thói quen đó là mỗi khi có một khoản tiền nhỏ nhỏ thì anh bạn sẽ cất giữ bằng cách bỏ tiền vào tiết kiệm của mình vâng đây cũng là một cách giúp chúng ta tiết kiệm được những khoản tiền nhỏ nhỏ đó quý vị và ngay sau khi có một khoản tiền nhỏ nhỏ thì các bạn sẽ nghĩ đi đâu đây ạ chúng ta sẽ đi siêu thị với anh bạn bè ốp ta nhé Vâng, các bạn nhỏ chúng ta đã thích đi siêu thị hoa Vâng, chắc rất thích rồi Bởi ở đó có rất nhiều những đồ ăn ngon và những thứ chúng ta cần Vâng, sau đó thì anh bạn sẽ trở về nhà trên chiếc siêu xe mini của mình Vâng, rất là điều nghệ đúng không? Có vẻ như anh chàng này rất thích xe ạ à? Có chiếc xe nào có thể làm khó được anh bạn về tốt nhà chúng ta không ạ? Vâng, có không ạ? Vâng, một chiếc xích lô không biết với thử thách này thì bạn bè ca chúng ta có vượt qua hay không đây ạ? À? Và chia sẻ đáp lên mạnh ạ. Chưa có gì có thể làm khó được anh bạn bè ca chúng ta. Ngoài khả năng khéo léo ra thì anh bạn bè ca chúng ta còn rất là gọn gàng và sạch sẽ. Anh bạn sẽ dọn dẹp căn phòng của mình mỗi khi chơi xong. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát xem anh bạn bè ca chúng ta dọn dẹp căn phòng như thế nào nhé. Vâng, anh bạn sẽ gom lại không cần thiết sau đó bỏ vào thùng rác của mình vâng chỉ còn một chút xíu nữa thôi ạ à. vâng các chàng có thể trả trên bàn tay đất cả chúng ta vâng cảm ơn anh bạn rất là nhiều rất chúng tôi đếm thật to 3, 2, 1 Sau đó tất cả vị khán giả chúng ta sẽ cùng quan sát lên trên không có được không ạ? Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu nhá 3, 2, 1 Bắt đầu quý vị khán giả chúng ta đã đến với chương trình biểu diễn siết tại Mango Garden Show vậy lời nói đầu tiên, Mango Garden Show xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị khán giả. Chúc quý vị khán giả có một buổi đi chơi vui vẻ và đầy thú vị. Vâng, và tôi xin lại tự giới thiệu Tôi, MC Lê Chủ, sẽ người cùng đồng hành với tất cả quý vị khán giả chúng ta trong buổi biểu diễn ngày hôm nay. Vâng, và không để quý vị khán giả chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía trái sân khấu để cùng chào đón sự xuất hiện của đàn bầu cầu Asia. vâng từ xa xưa thì con người chúng ta đã dùng bồ câu để đưa thư quý vị có thắc mắc vì sao bồ câu có thể đưa thư được không ạ vâng đó là bởi vì bồ câu sở hữu một khả năng cực kỳ tuyệt vời đó là khả năng định vị bằng từ trường tức là chúng sẽ quay trở về nơi chúng sinh ra cho dù bằng mang đến bất kỳ nơi đầu dựa vào tính trên thì con người chúng ta đã sử dụng loài chim này làm loài chim đưa thư đó quý vị bên cạnh đó thì bồ câu còn là loài chim cực kỳ hiền lành và thân thiện chính bởi vậy chúng còn là loài chim biểu tượng cho hòa bình trừ gắn kết và tình hữu nghị. Và ngày hôm nay thì bạn bồ câu đô chúng tôi sẽ biểu diễn khả năng bài lượn trên không. Nhưng nhưng bạn ấy sẽ phải bay qua năm vòng tròn tượng trưng cho năm châu lục. Tôi sẽ là sứ giả kết lối năm châu chúng ta sẽ cùng chào đón anh chàng tí hoàn nhung khoác trên mình bộ lân lông sạc sỡ màu quanh nắng. Anh bạn có tên gọi vẹt mặt trời và để giao lưu với anh bạn chúng ta sẽ cùng tham gia một trò chơi để thử thách sự thông minh và khéo léo của anh bạn này nhé. Vâng, trò chơi như sau. Viện sẽ cầm trên tay một tờ tiền. Nhiệm vụ của anh bạn vẹt mặt trời chúng ta sẽ là bay tới lấy tờ tiền đem về cho huấn luyện viên của mình. Vâng, một trò chơi rất là thú vị đúng không ạ? Vâng và để tham gia trò chơi này, quý vị khán giả chúng ta sẽ cầm sẵn trên tay một tờ tiền nhá. Vâng và đại huấn luyện viên chúng tôi mời lên thì quý vị khán giả chúng ta sẽ đứng tại vị trí của mình và giơ cánh tay cùng với tờ tiền ra đầu ạ. Vâng, quý vị khán giả chúng ta hiểu luật chơi chưa Chúng ta sẽ đứng tại vị trí của mình và giơ cánh tay cùng với tờ tiền ra khi được à, huấn luyện viên chúng tôi mời lên ạ. Vâng và ra ngồi yên ngồi yên lượt từ người một bởi vậy trong khi có một khán giả đang tham gia thì tất cả những khán giả còn lại chúng ta vui lòng hạ cánh tay mình xuống được không ạ vâng tôi sẽ mời vị khách đầu tiên ạ vâng xin mời bạn nhỏ đầu tiên đây ạ vâng bạn đứng tại vị trí mình và giơ ngang cánh tay của mình ra nhé vâng còn đứng lên được không ạ các bạn còn lại chúng ta tạm thời hạ cánh tay xuống được không ạ Vâng, chúng ta giơ cánh tay lên có nghĩa là chúng ta đang cần sự trợ giúp của anh bạn shipper. Như vậy, anh bạn shipper chúng ta rất dễ nhầm địa chỉ các bạn nhé. cùng khán giả đang tham gia thì tất cả những khán giả còn lại chúng ta vui lòng hạ cánh tay chỉ số được không ạ tôi sẽ không mời những vị khách nào không làm đúng luật đâu ạ à. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua các đại ao một chút vâng, dạ, Không được rồi, có mình sao được đâu. Con vâng, có thể đứng lên và dơ ra cái tay của mình để được ta đầu ạ quý vị khán giả chúng ta hiểu luật chơi chưa chúng ta đứng tại vị trí của mình và giơ ngang cánh tay cùng với tờ tiền ra vâng chúng ta tham gia lần lượt từng người một vậy trong khi có một khán giả đang tham gia thì tất cả những khán giả còn lại chúng ta vui lòng nắm cánh tay của mình ra nó đòi phần thưởng nhà huấn luyện cho con chopper về đây về nhà bắt chopper ra bắt nó đi ship hàng được không vâng anh bạn đang bị mất tập trung rồi người đó vâng không biết rồi đó Vâng, cuối cùng thì chuyến đi cũng diễn ra thành công tốt đẹp ạ. Vâng, bây giờ tôi sẽ gửi lại phần tiền cho quý khách chúng ta. Shipper này là nó nó đòi ăn hạt hướng dương nó mới ship á. Vâng, cảm ơn quý vị khán giả chúng ta rất là nhiều. Do thời gian có hạn nên tôi chỉ xin phép mời một số vị khán giả thôi ạ. À. Vâng, và bây giờ vâng. chúng ta sẽ tạm thời chia tay bạn shipper, chúng ta sẽ cùng chào đón anh bạn tiếp theo. Vâng, cảm ơn anh bạn rất là nhiều. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng chào đón một anh chàng ninja. Anh chàng này có khả năng biến đổi màu sắc để làm mình trốn thoát kẻ thù. Quý vị có đoán ra đó là loài vật nào không ạ? Vâng, tôi nghe có câu trả lời gần chính xác rồi ạ các bạn trả lời lớn hơn nữa được không ạ vâng tắc kè ạ đây là một phân loài rất gần với loài tắc kè chúng ta chúng là loài rồng la mỹ vâng và bây giờ chúng ta sẽ chào đón sự xuất hiện của anh bạn rồng la mỹ Vâng, cái chàng rồng la lam chúng ta có trọng lượng có thể tối đa có thể đạt tới 9 kg, chiều dài có thể tối đa có thể dài tới 2 mét. Với thân hình to lớn như vậy thì việc ẩn mình chống các kẻ thù sẽ vô cùng khó khăn. Bye vậy. Bên cạnh việc biến đổi màu sắc là bình chuẩn các kẻ thù, những anh chàng này có khả năng chạy cực kỳ nhanh ngoài tình hình hoang dã. Thức ăn của chúng cũng vô cùng đơn giản. Những loại rau, củ, quả đều là những món ăn khoái khẩu của chúng. Và ngày nay chúng được các bạn trẻ nuôi và vật dưỡng trong nhà trở nên vô cùng hiền lành và thân thiện các bạn đã thấy đấy ạ. Hiền lắm. con đứng dậy là con sờ được à con đâu đứng được đâu không cần phải làm siết bạn vâng, rất là nhiều hôm nay tới đây giao lưu cùng với quý vị khán giả chúng ta đem lại rất nhiều những cảm giác hồi hộp quý vị khán giả vâng và tạm thời chia tay anh bạn Dương Lam Mỹ ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón với anh chàng chim sần mồi và xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quan sát về phía sau khán đài để cùng chào đón sự xuất hiện của anh bạn Dèo Hầu lên sau một cặp mắt vuốt sát nhọn cùng với đôi mắt tinh tường những anh chàng này có khả năng nhìn xa tới 2 km với giải cánh vươn rộng giúp chúng nhẹ nhàng treo mình trên không để chờ con mồi xuất hiện và ngay sau khi phát hiện con mồi những anh chàng này nhắm hướng con mồi lao tới ngay lập tức tống gọn con mồi ngay trên không vâng và ngày nay với bạn giữa hôm nay này chúng ta sẽ cùng tái hiện lại cuộc săn bắt mồi ngoài thiên nhiên cùng với trái bóng và quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quan sát xem liệu rằng chàng này ngay sau khi phát hiện con mồi có tóm gọn con mồi hay để con mồi vượt thoát nhé. Vâng, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quan sát ạ. theo đây chúng ta sẽ đi đâu đây ạ? Tôi sẽ đưa các bạn đến vùng đất nơi có một loài chim có khả năng học được giọng nói của con người. Không chỉ vậy, những anh chàng này còn có khả năng bắt chước được rất nhiều những âm thanh xung quanh mà bạn nghe thấy. Đặc biệt hơn, anh bạn này có một hệ số IQ của đứa trẻ 5 tuổi. Vâng, các bạn đoán rất chính xác rồi ạ. Đây là một anh chàng vẹt đến từ khu rừng Amazon và ngay giờ chúng ta sẽ cùng chào đón anh bạn vẹt Oscar cùng với huấn luyện viên của mình. Nó dạ, tên là Oscar, nó phải tên là Chopper như vậy. Wow. Cũng giống mà ta. Vâng, chào bạn, bạn có thể cho mình vần chú vẹt Oscar được không ạ? Vâng, chúng ta sẽ cùng chào quý vị khán giả nhé. Xin chào. Vâng, quý vị khán giả chúng ta nghe rõ không ạ? Chúng ta có thể chào lớn hơn nữa được không ạ? Xin chào vâng quý vị khán giả chúng ta nghe rõ không ạ ngoài khả năng học nói ra thì anh bạn kèm vodka chúng ta còn có khả năng học hát đó quý vị quý vị khán giả chúng ta có tin không ạ chúng ta có muốn bạn ấy hát tặng một câu không ạ vâng và vậy ngay bây giờ chúng ta sẽ tạm thời yên lặng nghe anh bạn vẹt Oscar chúng ta hát tặng quý vị khán giả chúng ta một câu nhé. Vâng, bạn có thể hát tặng quý vị khán giả chúng ta một câu được không nào? Vâng, hát lớn hơn nữa được không nào? Happy birthday to you again. Happy birthday to you again. Vâng, quý vị khán giả chúng ta nghe rõ ạ. Ngoài khả năng học nói và học hát ra thì anh bạn vẹn Oka chúng ta còn rất là thông minh và khéo léo. Vâng, và ngay bây giờ sẽ là phần trình diễn từ anh bạn vẹn Oka cùng với huấn luyện viên của mình. Vâng, xin mời bạn. vâng ở đây các bạn nhỏ chúng ta có thói quen nuôi lợn đất không ạ chắc hẳn rất nhiều các bạn ở đây có thói quen này và giống như bạn thì anh bạn bè ốp ra chúng ta cũng có một thói quen đó là mỗi khi có một khoản tiền nhỏ nhỏ thì anh bạn sẽ cất giữ bằng cách bỏ tiền vào tiết kiệm của mình vâng đây cũng là một cách giúp chúng ta tiết kiệm được những khoản tiền nhỏ nhỏ đó quý vị và ngay sau khi có một khoản tiền nhỏ nhỏ thì các bạn sẽ nghĩ đi đâu đây ạ chúng ta sẽ đi siêu thị với anh bạn bè ốc ta nhé Vâng, các bạn nhỏ chúng ta đã thích đi siêu thị quá Vâng, chắc rất thích rồi Bởi ở đó có rất nhiều những đồ ăn ngon và những thứ chúng ta cần Vâng, sau đó thì anh bạn sẽ trở về nhà trên chiếc siêu xe mini của mình Vâng, rất là điều ghé quá Có vẻ như anh chàng này rất thích xe ạ à. Có chiếc xe nào có thể làm khó được anh bạn vẹt đốt ca chúng ta không ạ? Vâng, có không ạ? Vâng, một chiếc xích lô không biết với thử thách này thì anh bạn bè Roca chúng ta có vượt qua hay không đây ạ? À? Và chia sẻ đang bàn bài ạ. Chưa có thì có thể làm khó được anh bạn bè Roca chúng ta. Ngoài khả năng khéo léo ra thì anh bạn bè Roca chúng ta còn rất là gọn gàng và sạch sẽ. Anh bạn sẽ dọn dẹp căn phòng của mình mỗi khi chơi xong. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát xem anh bạn bè Roca chúng ta dọn dẹp căn phòng như thế nào nhé. Vâng, anh bạn sẽ gom lại không cần thiết sau đó bỏ vào thùng rác của mình vâng chỉ còn một chút xíu nữa thôi ạ vâng và chàng này là trên bàn tay đất chúng ta vâng cảm ơn anh bạn rất là nhiều rất nhiều những tiết mục hấp dẫn gửi tới quý vị khán giả chúng ta vâng nãy giờ tôi thấy quý vị khán giả chúng ta ngồi có vẻ hơi trầm ngâm đấy ạ quý vị khán giả chúng ta có muốn một tiết mục thật là sôi động ngay bây giờ không ạ vâng và ngay bây giờ sẽ là một tiết mục của những anh chàng vẹt ma cao xanh và vàng cùng với lương vũ công tóc cà tô xanh sẽ đem lại cho quý vị khán giả chúng ta một điều nhảy mang tên cha cha cha mang điều quý vị có thể cùng vỗ tay điều được nhà hay đứng lên hoa mình cùng điều nhảy được không ạ và vâng, chúng ta sẽ cùng vỗ tay nhá quý vị khán giả chúng ta sẵn sàng chưa tâm huyết khán giả chúng ta càng lớn thì vũ động chúng ta sẽ nhảy càng nhiệt tình nữa Vâng, cảm ơn những trọng cái tay từ quý vị khán giả chúng ta cùng với điều nhảy của những vũ công đã mang khán đài lòng lên rất là nhiều rồi ạ. Vâng, cảm ơn những vũ công chúng ta rất là nhiều. Và để đến tiết mục tiếp theo thì tôi có một lưu ý nhỏ nhỏ này ạ. Vâng, tiết mục tiếp theo chúng ta sẽ cùng chào đón một anh chàng vô cùng nguy hiểm nên các bạn nhỏ chúng ta tuyệt đối không được lạnh gần nhé. Vâng, và tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng chào đón một anh chàng có thân hình vô cùng đồ sộ anh ta đang láo mình sâu trong khu rừng kia các bạn sẽ cùng tôi gọi to tên của anh ta chiêu chô để mời gọi anh ta xuất hiện có được không ạ vâng và tôi sẽ bắt đầu đếm sau đó tất cả vị khán giả chúng ta sẽ cùng tôi hô thật lớn tên của anh ta chiêu chô nhá tôi sẽ bắt đầu ạ ba hai một vâng có vẻ như còn hơi nhỏ mà anh bạn vẫn còn chưa nghe thấy ạ Tôi sẽ đứng lại một lần nữa và lần này tất cả quý khán giả chúng ta sẽ cùng nhau hô thật lớn hơn nữa được không ạ? Vâng, có được không ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu bài nhá. 3 2 1 với trọng lượng có thể tối đa có thể đạt tới 5 kg chiều dài có thể tối đa có thể dài tới 1 mét và sải cánh vươn rộng tới 1,5 mét loài chim hồng hoàng còn sở hữu một cặp bò sừng to khỏe mà theo một số chuyên gia cho biết thì đây có lẽ chính là những chi tiết của loài chim làm biệt từ các loài trên bề mặt chống tổng đóng đi sở hữu một thân con cùng với các loài chim trông có vẻ như rất là lặng lẽ và chậm chạp trên thực tế đã chứng minh điều ngược lại chúng có thể phóng với tốc độ cực lớn bằng con và mồi ngay trên không vâng và ngày nay tôi sẽ lấy một miếng mồi lên trên không xem liệu rằng anh chàng Jojo chúng ta có tóm còn được con mồi hay không nhé Vâng, và một lần nữa sẽ là nhờ quý vị khán giả cùng tôi đếm thật to 3, 2, 1 Sau đó tất cả vị khán giả chúng ta sẽ cùng quan sát lên trên không có được không ạ? Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu nhá 3, 2, 1, bắt đầu buổi biểu diễn ngày hôm nay là sự quy tụ của rất nhiều các thành viên tới từ các châu lục khác nhau. Mỗi châu lục mang trên mình một tinh hoa của nhân loại. Chính bởi vậy, chúng ta sẽ cùng nhau kết nối, giao lưu và chia sẻ. Đây cũng là thông điệp mà chương trình muốn gửi tới tất cả quý khán giả chúng ta. Vâng, một lần nữa, những người làm chương trình chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị khán giả. Chúc quý khán giả chúng ta có một buổi đi chơi vui vẻ và đầy thú vị. Vâng, và cuối chương trình, chúng ta có một chương trình chụp hình với các bạn động vật đáng yêu đây. Vâng, chỉ với giá 50 ngàn một vé một người Với một vé đó chúng ta có thể cùng chụp với rất nhiều các bạn đồng vật đáng yêu đây ạ à. Vâng, và quý vị khán giả chúng ta tham gia giao lưu chụp với các bạn đồng vật đáng yêu đây Chúng ta vui lòng lắng lại trên khán đài một ít phút Sau đó chúng ta sẽ cùng di chuyển xuống phía dưới sân khấu để cùng tham gia giao lưu chung với các bạn đồng vật đáng yêu đây ạ à. Vâng, cuối cùng xin là xin chào và hẹn gặp lại cho chúng ta tham gia giao với